Welcome to ốc ngố channel <laughs> quẹt quẹt quẹt quẹt và hôm nay á, chúng ta sẽ coi những bức ảnh mà rất là đáng sợ có thể làm chúng ta nổi da gà mọi người ạ à. những bức ảnh này á có một số là dàn dựng và có một số là có thể coi là vì một số đó là thí nghiệm hay là gì đó hoặc là cố tình người ta làm như vậy là thật mình cũng không khuyến cáo những bức ảnh này là ừ là uh, ma có thật hay gì đó chúng ta chỉ xem và giải mã được thì giải mã không được thôi coi như là những bức ảnh ghê gợn xem để giải trí sau những ngày à, cách ly ở nhà chán lắm ở nhà thật sự thì cũng không có làm gì coi mấy này cho nó đỡ buồn đúng không chúng ta sẽ đến với tấm hình đầu tiên đó mọi người thấy không đây là một cái siêu thị nhưng mà anh em có thể nhìn bên tay trái có một cô gái có hai hòn gì ấy nhầm nhầm cái đó là quá sai rồi có uh, hai cái giỏ uh, một cái giỏ bên uh, tay trái màu trắng hay là cái chậu hoa đó mình không thể thấy rõ hình hơi mờ mọi người à nhưng mà cô gái này á có cái cổ rất là dẻo thật sự đây là cố tình mọi người à nếu mà là anh em nhìn có thể nhìn kỹ cái chồng đen của bà này thấy không bả hướng về camera cho nên là bà ta đang cố tình bật ngược cái xa đây để mình làm không được mà ờ ờ ờ ờ ờ mình làm không được mọi người ạ à. <laughs> đây là chỗ mua phim và mua game mọi người nhé thì bà ta đang cố tình chứ ờ, đây không phải là ma xuất hiện giữa ban ngày nha mọi người đây mình xăm soi được những cái gì nữa không ở đây là mình tải tấm ảnh này từ lắc.vn nhé cho nên là nó có cái logo đó và mình đang thấy có một cái viền trắng gì ở đâu đây thì nó không biết có liên quan gì tới ờ, cái cái ờ, câu chuyện và những bức hình kinh dị này hay không nhưng mà mình thấy chắc không liên quan rồi chúng ta tới tấm hình thứ hai nhé vậy là tấm hình này xác định đây là người và cố tình lật đầu lại đó ok chúng ta tới với tấm hình thứ hai tấm hình này á thì nó không phải là ma mà nó mang tính chất kinh dị mọi người ạ à. đây chính là cái thời đầu của thẩm mỹ viện đây ấy đây là đang ờ, làm ờ, cái gì ta làm mắt to ra hơn à à cái này hoặc là giúp cái độ sâu của mắt nữa không và đây là chỉnh về kiểu là cái đầu nó dẹp lại cái gì đó đang ép cái đầu lại hay sao ấy mọi người thấy thấy không nè cái cơ chế này có thể dặn được nhá. giống như là dặn là nó sẽ đi vô đi vô đi vô và nó sẽ bóp cái đầu lại quá trình fuck ghê vậy rồi ngậm cái này là ngậm cái gì ờ, không làm mà được có ăn thì ăn ừa ờ, ừa ừ, ừ. <laughs> và cái mũi đang nhét để nâng mũi lên hay gì đó chà chắc đây là một quá trình ờ, thẩm mỹ rất là đau đớn đó mọi người thật sự khá là đau đớn đối với cái thời đại này nhìn thôi đã cảm thấy nổi da gà rồi mọi người ghê phải nói tới tấm hình thứ ba thì anh em cũng có thể biết rồi đó nó khoanh cái vòng tròn thẳng cho anh em rồi mà mình có đọc sơ á đây là tấm hình được chụp ở ấn độ ờ không biết phải đúng hay không nhưng mà mình đọc là như vậy và lúc đầu chụp á thì chỉ có ba người thôi và không sắp xếp không dàn dựng gì cả à, thì lại có một cái đầu thứ tư nằm ở khe đó người ta nói cái gì nói là khuyên cái này không phải là nói về ma nhé mà người ta nói là về phong thủy nha không nên chụp hình ba người không nên làm cái gì ba người số 3 rất là khó hiểu và khó đoán mọi người nhé và theo mình tấm hình này á thì ờ, chắc là có dàn dựng rồi tại vì chả có con ma nào mà có thể mà xăm cái chân mài mà nó thẳng đuột như là ba, ba người còn lại chứ á anh em thử đi con ma nào mà biết mẹ đi xăm chân mài hay biết vẽ chân mài làm chân mài không không có đâu cho nên là tấm ảnh này chắc chắn là dàn dựng nhưng mà người ta ghi cốt truyện chủ yếu là cho mấy bạn sợ thôi đó hôm nay là chuyên mục giải mã nhé chứ không phải là như là video mình đã nói tới tấm ảnh thứ tư tấm ảnh này á, là được ghi lại vào những năm ngày xưa ngày xưa năm nào mình không ờ, đọc rõ luôn tại vì nó có đề cập tới đâu mà đọc <laughs> và đây là một buổi ờ, gọi là học ờ, môn mỹ thuật thì anh em nào thích vẽ đó là môn này là môn khoái khẩu của anh em uh, cái Tựa đề vẽ hôm đó là em hãy vẽ về à, ngôi nhà của em Thì con bé nó vẽ như thế này Lúc này à, nhà trường với lại này nọ đang thắc mắc tại sao con bé vẽ như thế này Nên là chụp lại và mặt con bé đờ ra à, Theo tôi á là có lẽ là một phần nào đó là cái người à, chụp tấm hình này dàn dựng nội dung mọi người à chứ con bé đang vẽ bậy xong không người ta có có một cái thí nghiệm khoa, khoa học đó là vẽ bậy để đón được cái IQ của người ta cái người vẽ vòng tròn á thì cái người đó sẽ IQ cao hơn và cái người vẽ mà thuộc dạng vẽ giống gì nè đó IQ nó sẽ không cao bằng những người vẽ ngoặt ngoặt vòng tròn như thế này đây có lẽ là một buổi ờ, thí nghiệm chứng minh cho cái đó nhưng mà lại đổi thành một cái tiêu đề khác trước mặt con bé nó đần cái kiểu mà mày kêu tao vẽ này mà mày, mày, mày, mày chụp hình mày gắn tiêu đề khác à cứ mặt con bé là bắt mãn thấy không tới với tấm hình này tấm hình thật sự là biết rõ luôn ở đây không có ma không có quỷ gì hết á nhưng mà đây là cái thời đại mà chuột Mickey và rạp chiếu phim vừa mới nở rộ không? lúc đó chuột Mickey là một cái tượng đài rất rất là lớn và cái gì cũng sẽ là chuột Mickey hết đấy tất cả mọi người khi mà vô rạp đều đeo mặt nạ chuột Mickey đối với cái thời đại người ta xem đây là một chuyện bình thường nhưng mà mọi người thử ơi nó mà lọt cho cái thời đại này anh em bỗng nhiên nha đi từ cánh gà cánh gà ở mặt trước của chiếu phim ấy thường á là cái thời đại của mình bây giờ á, là cái toilet nó sẽ nằm ở uh, ờ, tùy người ta đặt nhưng mà thường mình sẽ đi uh, qua cánh gà ở phía trước chứ không phải là đi ra sau nữa ấy mình không biết ngày xưa nó như thế nào nhưng mà bỗng nhiên nha mình uh, đi toilet ra mình quanh nhìn, nhìn ngược lại khán giả ấy quách đột phát xung quanh mình toàn toàn là chục mét kia đứng tim chết con mẹ luôn <laughs> má ơi thật sự là mà tôi nhìn thôi tôi cũng thấy hơi bị sợ ấy nó không phải sợ về ma mà nó sợ về giác quan ấy thôi má tôi mà lọt vô đây thôi về mẹ cho tôi vé miễn phí tôi cũng không đi nữa thiệt ờ à, hết đến với tấm hình này anh em nhìn có quen không quen không quen không nhìn như mấy anh đặc nhiệm như mấy anh if vậy đó trời ơi nhìn y chang mọi người thấy không à, đây á là cách tuyển người mẫu ngày xưa người ta chỉ tập trung vào dáng người thôi chứ người ta không ờ, tập trung vào khuôn mặt đó ờ, ủa nhưng mà người mẫu là phải đẹp chứ ta vô lý thì tự nhiên giống như là dáng đẹp rồi mở cái mặt ra mà chụp cái bộ đồ xấu quắc rồi sao ai mua đúng không không lẽ tự nhiên à có lẽ là chụp theo phong cách đó là chụp từ cổ trở xuống nếu mà người ta mặc đồ á xong sau đó là tôi sẽ chụp từ cổ trở xuống thôi ờ à, như vậy thì được mọi người à chứ còn ờ, đưa vô phần mặt thì nó rồi cái thời đại cái thời đại nào cũng vậy đẹp nó mới là một cái gì đó vô lý quá bởi mấy người xấu như tôi khó lắm mọi người ạ à. <laughs> nhưng mà tôi cá luôn cái bà mặc đồ đen này nè bà ờ, quảng cáo cho uh, đầu gà đóng hộp mọi người thấy không mọi người phóng to cái hình lên đây là cái đầu gà thấy không tôi chắc chắn luôn đó đầu gà đóng hộp rồi tấm hình tiếp theo không phải là tấm hình ma quỷ gì hết mà đây là một tham vọng của nước Nga ngày xưa và bây giờ vẫn còn luôn nhé Tôi nghe nói là bây giờ vẫn còn Đó chính là ghép ghép đầu đúng không tôi không nhớ là của nga hay là nhưng mà cái thí nghiệm này là của nga trước nè rồi sau đó là tham vọng ghép đầu và tham vọng uh, ghép các bộ phận uh, khác thì đã mình đã làm được rồi nhưng mà ghép đầu là một cái gì đó rất là quá trục phách và có thể liên kết hai con vật với nhau ở trên đây á là một dạng chó khác và ở dưới đây là một dạng chó khác mọi người thấy không ghép hai con lại với nhau nhưng mà cái kết quả thì nó chỉ sống được một hai ngày thôi thì uh, bắt đầu là cái cơ chế tự phản vệ gì đó trong cơ thể của chó bộc phát thì cả hai con này đều chết anh em có thể coi tưởng tượng được quá trình về phẫu thuật không nó đáng sợ cỡ nào trời má ơi đây thì không phải là ma không phải là gì hết nhưng mà nó sợ hơn cả ma nữa mình xem thôi mình đã ớn lạnh nữa và đây là tấm hình tiếp theo được chụp từ một camera của hàng hàng sớm ấy tự nhiên sáng sớm là 4 giờ sáng ở à, 4 giờ sáng mình nó sáng lắm cho nên là cái này cho là khoảng uh, ờ, 3 ờ, giờ sáng đi 3 giờ sáng có hằng lại nhìn vô camera kiểu mà đủ má nhà này mày có đang làm gì không vậy mà nghe tiếng mẹ mẹ lớn quá tao ngủ không được mẹ qua đây xăm soi thử ơi có có tụi bay có làm gì không Ê, tấm hình này mình nhận tải từ lắc vn nhé bà này bà chưa kịp make up không nhưng mà thì đã có có nét rồi nhưng mà chưa kịp make up mà đang mặc áo áo ngủ Ồ, ờ, à, chứ cũng không có gì đâu kinh Thực mình thấy tấm hình này rất là ý nghĩa luôn Đó chính là hàng xóm đừng điệp nhau to quá <laughs> đây là một tấm hình được chụp từ Google đây Google Earth hay là Google Maps gì đó bởi vì à, thường á, mấy Google Maps á, ngày xưa chưa có chụp chế độ này chắc này là Google Earth thì à, anh em sẽ thấy một người à, ngoài hành tinh hay là một người bộ lạc gì đó đang à, đứng kế một chiếc xe đạp à, thể thao và anh em cũng có thể xem cái tiêu đề này không đấy và ông này nhìn vô camera rất là tự tin là kiểu mà khoe dáng hay không dáng gọi là model đấy bao nhiêu cô gái ước mơ cái dáng được như thế này á không chân thon tay thon mà mình mình dây trời ơi ước mơ đấy ước mơ đấy nhưng mà rất tiếc đây chỉ là một ờ, mô hình thôi mọi người à. à hình như là người tác giả đã lên tiếng đây là mô hình khi anh ta biết á là có ờ, xe của google tới để chụp hình thì anh ta đã chuẩn bị sẵn à, cái ờ, mô hình như thế này và ở Nhật Bản á, thì cũng có một cái hội đó là hội chi bồ câu đó anh em khi mà mỗi lần mà Google á, nó chụp hình tới đâu là hội chi bồ câu ờ, mà ở trong khu vực đó có thể ra đứng chào và đứng đợi nhìn vô camera kiểu mà nhìn cũng bằng quách quách đời heo anh em có thể kiếm trên mạng nha và đây là tấm hình của một ngôi nhà có thể gọi là biệt phủ ngày xưa biệt thự là khác mọi người nhé biệt phủ là khác nhé biệt phủ á, nó rất là to và nó là theo kiểu mà hoành tráng lệ luôn ấy là theo phong cách kiểu như lâu đài ngày xưa là gọi là biệt phủ chứ còn biệt thự ngày nay là gọi là mấy nhà hiện đại rồi <clears throat> ở đây á, là một bức ảnh được chụp theo kiểu mà tôi chắc chắn với anh em luôn anh em nhìn vô là anh em nó ma đúng không thì ngày xưa á, không có cái vụ cắt ghép đâu nhưng mà ngày xưa người ta có cách làm nhòe ảnh và làm cách chụp ma rất là nhiều tôi khẳng định với anh em như vậy ờ, chứ ma thật á thì tôi có thể gọi là có tin đi tại vì có một số nhà tâm linh á, ta nói thẳng luôn là ma chỉ là dòng điện âm hay là gì đó mà người ta có thể báo cho mình gì, gì đó, đó, đó nhưng mà không phải con ma nào cũng xấu không phải con ma nào cũng mà kiểu mình chủ yếu là hù mình đấy nếu có ma nha tôi nói thật nếu có ma thì không phải con ma nào cũng là đủ má tao sẽ hù mày mè tuột vé đấy mà có sẽ có ma tốt có ma xấu và có ma đẹp có ma cũng không được đẹp đó như là anh em cái tập kia của tôi á nói về Malai á anh em nhớ không là Malai là một cô nàng rất rất là đẹp và trong một bộ phim là tình người duyên ma với Malai rồi ma gì đó ờ thì vẫn sống hạnh phúc bình thường thôi nhưng mà thanh niên kia bị hút uh, cái sức sống thôi con vợ vẫn tối đi thịt người nhưng mà không làm gì thằng chồng là được đó vẫn bình thường đó vẫn chịch chọt bình thường đây anh em thấy không nếu có ma thật cũng đâu có gì đâu xấu và tấm hình này là một tấm hình quyền rủa và được một người uh, nghệ nhân vẽ lại uh, đúng rồi như là vậy và tấm hình này thì mình có thể thấy ờ, hai đứa bé và những cánh tay theo mình nghĩ nha đây là tấm hình thuộc dạng là ẩn dụ đó mọi người ạ à. thật sự đứa những đứa trẻ là mỏng manh tại sao là có đứa trai và đứa gái chứ không phải là trai hay gái đây mình nói về vấn đề là hơi nhạy cảm mọi người nhé cái vấn đề á từ thở mà sơ khai tới giờ rồi nó chính là ấm dâu anh em thể đọc ngược từ đó lại và những bàn tay giống như là những ờ, đứa mà lôi kéo những đứa trẻ ra ấm dâu vậy đó mọi người không chỉ riêng con gái bị ấm dâu đâu mà con trai là cái tỷ lệ con trai ấm dâu á nhiều hơn cả con gái luôn cho nên là tới tôi tôi nhìn được nhiều khía cạnh lắm chứ không phải là nhìn tấm hình ôi tấm hình này mẹ ghê quá tấm hình này là ma được chưa nhiều thứ lắm mọi người ạ à. đấy thôi chúng ta qua tấm hình tiếp theo tấm hình này thì ờ, mình cũng không thấy gì ghê thật sự thì mình thấy nhiều khi có ý nghĩa thâm sâu của nó và bị mấy thằng cha mà giết chuyện ma hay gì đó đem làm sai lệch ý nghĩa rồi và đây là tấm hình à, à anh em có tin mắt đó tấm hình này tôi cũng chưa dám soi trước và tôi phải đợi ngồi xem chung với anh em đây là một buổi lễ cưới tôi đọc tiêu đề là chỉ có để là chuyện giáo phái thôi thì tôi phải à, chỉ tải về và xem sơ một cái để chắc chắn là tấm hình này à, không có gì à, sai phạm giống như là hình xét hay hình gì đó là mà kênh youtube sập liền cho nên là mình phải xem sơ thôi thì mình thấy là ok thì chúng ta sẽ cùng xăm soi giáo phái nó nằm ở đâu nhá. ờ, anh em thấy chưa tôi thấy rồi đó <laughs> đây anh em có thể thấy mà một tội đầu uh, cù đau ừ cù đau anh em đừng đọc ngược kỳ lắm đấy một ừ. tội đang đứng nhìn mà cái đám cưới à nhìn qua khe hả tụi này tụi nào vậy trời đây có lẽ là một cái giáo phái gì đó ok đây để mình lấy hình phóng to hơn cho mọi người xem nhé à đây rồi à anh em có biết uh, cái cái bà gì nhờ mấy bà ma sơ không đó phong cách ma sơ nè mọi người đánh cái mặt trắng nhách không này là cái gì vậy kkk hả kkk à, à thanh niên tính vừa nói là đây là hỏi kkk nhưng mà mình theo theo phong cách này đánh mặt giống ai bên ờ, nhật bản là ta gây xa đúng rồi đây là những gây xa mọi người nhé <laughs> nói chơi chứ nó đánh mặt giống gây xa thôi chứ cái mũ đầu khất này thì mình thấy thì nó lại giống một cái gì đó khác nữa cho nên là mình không biết được nhưng mà mục đích của cái này á thì mình không biết làm gì có lẽ là tụi nó đang uh, tổ chức một nghi lễ mà ngay lúc đó ở đằng phía trước thì lại có một đám cưới trời má ơi chụp quá là vô tình luôn đúng không có thể anh em ờ, nói là tấm hình này dàn dựng mà tôi có thể nghĩ là tấm hình này là thật có một số đạo á tôi nói như thế này à, nhất là đạo sa tăng đạo sa tăng á, thường thì nó tổ chức nó chụp hình ở nghĩa địa không à mọi người và đây có lẽ là tấm hình vô tình thôi tụi nó đang làm lễ nên là chụp chính thôi ok mọi người vì tấm hình này mình không mình chưa chuyển đuôi hay sao á mà nó là hình ben cho nên là mình ờ, để cho mọi người xem luôn thì ờ, tấm hình này á ở trên đó nó ghi á là một đứa bé một đứa bé đang chơi đùa cùng với uh, cái uh, cọng dây nhảy dây cùng với một đứa nào đó và được cột ở trên cái này nhưng mà thực tế là không có đứa bé nào hết thì tôi khẳng định với anh em luôn là tấm hình này là có một người vẽ rất là đẹp đã vẽ lên đây đã vẽ cái này nè đã vẽ đã vẽ cái đứa bé nè và cọng dây nè và cái cột này vì anh em thấy rõ cái bóng nó đang chiếu từ đây xuống thì á, mặt trời đang từ đây nè thì không có thể đéo nào mà mày có, có cái có cái bóng ở đây được hết trơn á cái này có nước là vẽ thôi mọi người hiểu không và những cái ông tác giả mà ghi kinh dị mấy ổng cứ thêm vô là ui thì nè có một thằng bé ma nó đang chơi ở đây và cái cái trụ này đó ờ nếu mà rõ ràng á có ma thì cái bóng nó hiện là tất nhiên là em nhìn kỹ á cái ánh nắng đang chiếu từ đây xuống là đúng không thì làm đéo gì mà có chuyện cái này rồi <laughs> hai tấm hình tôi đã hiểu tại sao nó lại bị ở chế độ bay mà thôi kệ đi thì cũng được chế độ này thôi tôi trẻ lên thêm luôn cho nó vui anh em nhé à, vừa dơ chúng ta đang thấy à, hai cái quả này khá là căng à, này đấy thì chúng ta có thể à, xem cái này trước đi rồi ma quỷ gì mình thêm sao cũng được <laughs> rồi ở đây á, là tấm hình hai cô gái và một cái cánh tay ma và một cái thằng à, con ma nào đó đứng đây để chụp hình chung với cô gái thì tấm hình này á ở thời đại này thì chúng ta đã có thể cắt ghép được những tấm hình rồi nên là một số tấm hình có thể là cắt ghép anh em có thể tin hay không tin kì tùy anh em nhưng mà mình theo quan điểm á là có thể ma có thật nhưng mà ma không xấu như mọi người nghĩ đấy đó là quan điểm của tôi chứ còn những cái à, tấm hình như thế này chụp thấy được thì nó là chuyện quá vô lý ờ, tôi đã từng mà đi tìm mà ờ, gọi là đi tìm ma mà chụp mẹ nát nước của mẹ nó ở nghĩa địa quần què quần què gì đó rồi vẫn đéo thấy cái quần què gì hết và những cái thời điểm đó là tôi còn ở nhà trên ngoại mình cứ trốn đi mình lúc khuya lắm nên là mẹ tôi đã thử rồi hết rồi nếu có đâu và rất là khó để tìm được đấy cho nên em cứ yên tâm nha cái mặt này á, thì tôi đang thấy là cái mặt à, rõ ràng á là cái này chỉ tới phần cổ thôi mọi người nhé chắc cái phần đầu á là mấy ổng là như cái phần đầu của thanh niên này là sẽ như thế này nè đó con mắt là thanh niên thì nó đang ờ, tia ở đây nè đó tôi chắc chắn là con ma này đang tia giờ mà đây luôn à. <laughs> thôi chúng ta đến với hình tiếp theo nhé vâng đây là một tấm hình ờ, mà một con ma đang đứng trong góc mọi người nhé thì à, à, từ mình đang cố gắng soi mọi người à để mình coi có gì để bắt bẻ hay không <clears throat> theo mình thì ờ, tấm hình này là hoàn hảo ok ok tấm hình này khá là được không có gì để săn soi được thì uh, con ma này á là con ma thuộc dạng trong các dạng phim và trong các dạng hình anh em đã thấy rất là nhiều rồi đúng không một con ma là đen thui luôn chỉ có hai con mắt thì con ma này tên gì mình cũng quên rồi ở trong truyền thuyết Thái Lan cũng có một dạng ma này là mình hổm mình có đọc sơ mà mình quên sắp tới mình cũng có một số tập về ma Thái Lan và đó là ma đói ma đói thì nó khá là hay anh em tìm hiểu trước đi nhé nếu anh em muốn tìm hiểu thì anh em tìm hiểu trước không thì mình sẽ làm video tiếp theo cho anh em xem ok và cái tấm hình tiếp theo là tấm hình mà khó dàn dựng nhất của năm tấm hình này có thể theo mình nha biết á, là cái đôi bót này á, là có người đang mang vì đôi bót rất là khó tự đứng nhưng mà làm sao chụp để mà chỉ thấy đôi bót thôi mà không thấy người vì đôi bót này là đôi bót người lớn anh em thấy nhìn cái chân không cái chân này là chân người lớn rất là to và đứng ở khoảng cách đó khoảng cách này cũng khá là xa đứng đằng sau lưng á chắc chắn là sẽ thấy cái thằng cha đó đứng sau lưng con bé này rồi có thể là photoshop mọi người à vì mình thấy một cái gì đó nó sai sai ở đây mình cảm thấy cái hòn đá này nó bị ờ, thật hơn những cái hòn đá còn lại nó gõ nét hơn đó mọi người là giống như như thế này nè đây để tôi làm cho anh em xem nhé rồi ok chúng ta sẽ đến với tấm hình hồi nãy đây anh em sẽ xem nhé đây cái hòn đá anh em sẽ sẽ, sẽ sẽ sẽ xem một cái này rất là hay nè anh em nào học photoshop hay là cái gì đó anh em mới để thấy được là những cái hòn đá thuộc dạng mà nó có sọc găng cưa găng cưa to như này nè có thể là đã được cắt ghép vào chứ còn những tấm hình đó thì nó sẽ kiểu màu nó mờ mờ như thế này à, mình sẽ làm cho nó tấm hình nó mờ mờ lại thuộc dạng là nó sẽ mờ như thế này mà thường á mấy ông mà làm nhiều á thì mấy ông sẽ biết gì chậm hơn mình còn mình thấy cái cục đá này nó thật hơn cái cục đá này mọi người à kiểu nó giống như là nó được ghép vào vé ngày xưa á, cái công nghệ nó không có tiên tiến như mình nữa không nó không có vụ mà nó có thể tự động AI như thế này máy nó có thể làm ờ, AI AI nó vẫn ngu lắm mọi người à nên là thường người ta sẽ xài tay nhiều hơn tay người ta sẽ thường xài tay để xóa nhiều hơn đấy có thể xóa bất cứ thứ gì đằng sau lưng con bé này nhưng mà ngày xưa người ta có thể làm bằng cách nào đó mà mình không biết được đó nhưng mà tôi khẳng định với anh em là có thể xóa được thằng cha đứng sau lưng ờ, nên là anh em yên tâm đi đó là một cái dàn dựng rất là hay và đó là một cái dàn dựng rất là hay đến từ ờ, phía người chụp hình để tạo tạo tấm hình ma này đến với tấm hình tiếp theo thôi mọi người ạ à. tấm hình này thì mình không thể nào mà giải mã được cái dàn dựng của nó thật sự luôn mình đéo thể nào luôn à nhưng mà mình vừa mới suy nghĩ ra mọi người à <laughs> nhưng mà nó hơi hơi vô lý và nó hơi khó hiểu nhá anh em thể thấy là một cô một cô bé đây có thể mình gọi là một cô bé nhá tay mặc áo học sinh nè à. và cái độ tuổi của phương tây anh em có thể biết là tầm 18 hay là 20 gì đó nhìn là cỡ này là chuyện bình thường đó đây là logo của trường học chắc chắn luôn hoặc là một bà cô đi ờ thì mình không biết cái độ tuổi bên tay mình không thể phân biệt được khó lắm mọi người đây ở sau đây mình thấy một cô ma nhá không có cánh tay và không có đầu chỉ có một cái búi tóc trong cái cổ lọt ra và cái dây cái váy đang phồng lên vì gió thổi vô có thể mà nếu mà chụp hay tắm sao nữa là tóc váy đã thấy quần xịt ấy ấy cái cha nhầm nhầm theo mình á tấm hình này được chụp như thế này sẽ à, mình có thể nào vẽ được không ta ok tôi lại nhờ tới chương trình đó là vẽ vời nữa mọi người nhé đây theo mình nghĩ nha con bé này á là đây anh em thấy nhìn rõ nha em nhìn rõ nha Đây là cái đáy quần Đây đây đây đây anh em nhìn rất là rõ nha Đây là cái đáy quần Thì á Cái thằng bé hay con bé này á Nó không đủ cao để nó mặc cái bộ này đâu Mà là Nó ở trong đây nè Đây đây tôi sẽ vẽ sơ cho anh em xem nha Đây sẽ là con người của nó nè Đây là cái phần đầu nè Đó ở cái phần đầu hơi vô lý rồi phần đầu đây phần đầu rồi sau đó nó sẽ cầm một cái que một cái que được dựng sẵn cái que có thể là cái que như thế này đấy chứ thật ra là anh em nhìn kỹ rồi cái đáy quần nó nằm ở đây nè thì làm sao mà con ma có thể mà kiểu mà vô lý như vậy nếu mà cái quần á nó nằm ngay đây nè đó lẽ là cái chân nó phải nằm ngay đây đúng không đấy, thì chúng ta còn có thể tin được chứ còn mà cái đây này anh em xem này thì <laughs> cái mình nó quá dài đúng không nó quá vô lý trời ơi mấy tấm hình này vàng chừng sao qua được mắt tôi không anh em biết là thánh xăm soi là tôi mà và đây là khuôn mặt mà tôi không biết là bao nhiêu tuổi mọi người thật sự cái bộ đồ này là tôi cá luôn là bộ đồ học sinh và bộ đồ cái đôi giày này á theo anh em nào đã tìm hiểu về à, thời trang ngày xưa đôi giày này chỉ dành cho những bé ở độ tuổi mà 18 trở xuống thường mang đi học ok và rất hiếm người trên 18 20 mang đôi giày này đấy và anh em có thể soi với khuôn mặt thì nó quát đồ đó là cái bên tay rồi ok vậy là mình đã giải mã được cái à, tấm hình này cho mọi người rồi nha vâng và tấm hình cuối cùng tấm hình này là nó ghi là 16 tấm hình về à, sẽ khiến bạn tin ma là có thật nhưng mà đây rõ ràng là về, uh, một cái thanh niên mà gót xuống mà đúng không thì mình sẽ giải thích cho anh em tại sao có tấm hình này tấm hình này là một gia đình vừa mua được một cái nhà mới và một đại gia đình nhé một gia đình này có khoảng ờ, mấy anh chị em gì đó ở chung với nhau thì hùng lại mua một căn nhà mới sau đó là chụp một tấm hình để ăn mừng nhà mới nhưng mà bỗng nhiên có một cái xác từ trên trần nhà gớp xuống thì cái nhà này á, là một vụ án trước đó không tìm thấy xác nhưng mà đã được che giấu đi cho nên là nhà này cũng không biết được luôn thì cái hôm đó là vừa mới nhận nhà là bạn cái xác gớt xuống đấy chứ không phải là ma mọi người nhé và anh em có thấy cái này quen không thấy cái tư thế này nó quen không mình không biết có bị chạm ý tưởng với ai không nhưng mà mình thấy cái tư thế này làm mình nghĩ tới một người và anh em đợi một tí sau một tí hoàn tất rồi á thì clip nó sẽ hiện hình lên nha mọi người ơi mình có một chuyện này à, hình như tấm hình này có một cái gì đó đã có chút thay đổi gì đó ờ, mình tìm hiểu kỹ hơn á thì đây là một cái à, xác à, nó bị che lủng lẳng nhưng mà mình không biết đó phải là cái xác thật sự không tại vì anh em biết rồi những câu chuyện được ghi đều khá là hư cấu và ở đây á thì nó không có hoàn toàn không có màu thì đã có chỉnh sửa trước đó rồi tấm hình này có thể là tấm hình màu và người ta đang cố tình làm cái gì đó đây anh em sẽ thấy mình copy ờ, tấm hình này vào đây đây là ý tưởng của mình mình vừa thấy là mình nghĩ ra ngay luôn mọi người mình không biết mà có <laughs> có trùng ý tưởng với ai không nhưng mà mình vừa nhìn thấy phát là mình lại ờ, cho mày đó lại khớp vải nồi luôn mọi người mọi người cho mình ờ, một tí thời gian nhé đấy mình sẽ ờ, phóng mở này lại mình sẽ làm thô thôi mọi người chứ mình không có làm ờ, ấy đâu mình làm ấy mất thời gian của mọi người ok khúc này ờ, tôi nhanh ra để ấy nhá <clears throat> ok mình đi cho ai xử lý rồi nhá chứ mình làm biến mình cắt ghép mấy kia quá nên là đây mình nãy tự nhiên mình thấy phát mình nảy cái ý tưởng là chả hiểu là sao hai tay đưa lên mà như vậy thì lại mình muốn đưa anh vảnh vào <laughs> và mình không có ý gì hết trơn á đây là chỉ là vui thôi và AI nó xử lý thì anh em thấy hơi ngu đúng không đấy chứ ờ, mình làm tỉ mỉ thì nó khác hơn và mình cũng không có thời gian để làm những cái đó <laughs> chỉ là anh em có thể thấy cái xác suất cái hình photoshop và phản quang này nọ người ta có thể chỉnh được tất cả mọi thứ đều có thể chỉnh có thể ghép được cho nên là anh em đừng có quá tin vào những bức ảnh là Ờ, tấm ảnh này là ma thiệt nè Trời ơi, má mày không tin là mày, mày chết mày rồi Đấy, như vậy vậy vậy đó Rồi, clip tới đây là kết thúc Nếu anh em thấy à, buổi giải mã này à, làm anh em sáng tỏ hơn nhiều thứ á Thì anh em để lại một like, một subscribe cho kênh nhá Thì sắp tới mình sẽ cố gắng giải mã một số clip nữa Và có thể là mình đi phản ngược lại với những gì mình đang làm trên kênh nữa không Có thể một số thứ mình để là à, ừ đây là những cái có thật tại sao mình để như vậy chỉ vì á người ta tìm ma có thật rất là nhiều chứ không có ai mà tìm mà ma không có thật hết cho nên là mình tiêu đề mình sẽ ghi là ma có thật mọi người nhé mọi người thông cảm giúp mình mình cần view để sống chứ nội dung thì lúc nào mình cũng giải thích rõ là tất cả những thứ này không có thật đâu mà có thể là nếu ma có thật thì có có, có tốt có xấu mà có đẹp có có ấy đấy rồi bye bye mọi người nha chúc mọi người buổi tối vui vẻ